Xin chào các anh chị và quý khách hàng, quý nhà đầu tư Em là Mỹ đến từ công ty bất động sản làm tử tế Thì hôm nay thì Mỹ xin giới thiệu một sản phẩm 102 m vuông đến từ khu V2 của khu đô thị FPT đến cho quý khách hàng Đây là một sản phẩm kẹp vạch cây xanh Với diện tích là 102 m vuông, bề ngang là 6m, dài là 17m Ưu thế sản phẩm này là một trong những cái lô có Ờ, vị trí đẹp nè giá tốt nhất thị trường tại hiện tại hiện tại trong khu đô thị FPT và thứ hai nữa là sản phẩm này là kế bên cái sản phẩm đó là cái vệt cây xanh là 4 mét à, bề ngang và dài là 17 mét từ vị trí của lô đất chúng ta đi ra đến đây là sẽ gần với trục shop house của khu đô thị FPT rất là gần và bên đây các bạn xanh bên này sẽ là cái vị trí là mai mốt sẽ xây uh, trường uh, mẫu giáo của FPT ạ và qua bên bên này đây là khu trường đại học FPT ngay cổng sau của trường đại học FPT và khu ký túc xá của trường ạ em sẽ quay tổng quay sơ qua cái khu trong khu phân khu V2 này một tí xíu cho các anh chị xem ở trong đây thì từ vị trí này thì sẽ là vị trí trục thông đến vào trong đây thì sẽ là gần với ngay trong không phân khu V2 sẽ là gần với ba vị trí đó là từ à, trường này trường mẫu giáo trường đại học à, trung học phổ thông và đại học và đấy là bên đây sẽ là phía bên trước mặt mình sẽ là à, mai mốt sẽ là xây ra công viên trường tiểu học FPT từ vị trí vị trí của lô đất này thì mình có thể là tận dụng để xây căn hộ nè kinh doanh mua bán hoặc là mình làm ờ, văn phòng chẳng hạn đây thì từ đây thì mình cũng thuận lợi cho kinh doanh mua bán thì các anh chị có thể là um, mua để đầu tư hoặc là mua để kinh doanh xây ở thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp qua cho Mỹ theo số điện thoại là 09 390 86 995 Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe và theo dõi cái video của Mỹ ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.